Xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp thì um, trước giờ khi các bạn mua máy đánh bài về á thì uh, cái máy khi mà các bạn mang vô sòng chơi á thì luôn luôn lúc nào các bạn phải để trước mặt thì các bạn mới có thể chơi được thì có nhiều sòng sới họ khó họ không cho các bạn để điện thoại trước mặt thì mình không thể nào mà làm sao mà chơi được ha nhưng mà bây giờ nó có rất là nhiều những cái phụ kiện để hỗ trợ cho các bạn khi mà các bạn không để được điện thoại trước mặt thì các bạn có thể mang những cái phụ kiện đó vào sòng để ngụy trang để cho mình đánh chiến thắng trong cái ờ, sòng chơi đó ha thì thứ nhất bên cơ sở của mình có rất là nhiều những cái phụ kiện ví dụ như đồng hồ vòng tay ống tay áo soi hộp quẹt soi điện thoại của bắp hoặc là nút áo dây kéo thì hôm nay mình làm cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái phụ kiện soi đó là vòng tay soi bài mã vạch thì trước mặt các bạn đây là những cái vòng tay bên cơ sở của mình thì đây là một cái vòng tùy hưu đây và đây là vòng phật ha hai cái vòng này là hai cái vòng bán chạy nhất bên cơ sở của mình thì mình làm video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn cùng biết ha thì à, mình cũng nói luôn cho các bạn biết đó là cái vòng tay này có thể kết nối với tất cả những cái dòng máy đánh bài từ dòng thấp tới cao ví dụ như thấp nhất là máy A10 máy VB6 hoặc là CVK 350 CVK 360 CVK 500 CVK 600 và CVK 700 đều có thể kết nối với cái vòng tay này hoặc là bất kỳ phụ kiện nào đánh bài ha thì ờ, một cái vòng tay này nó hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là nó có thể kết nối với một cái máy đánh bài CVK 700 thì đây trước mặt các bạn đây là một cái dòng con máy đánh bài CVK 700 thì cái con máy này á thì nó cũng đã khá phổ biến với tất cả các bạn và được nhân viên bên cơ sở của mình đã giới thiệu khá là nhiều ở những cái video lần trước rồi thì hôm nay mình sẽ nói sơ qua chiếc máy này cho các bạn thêm một lần nữa nhé thì sẵn tiện mình test cái vòng soi camera này thì cái con máy này á, là những sản phẩm độc quyền bên cơ sở của mình và nó có một cái tính năng rất là đặc biệt ở miền Nam thì các bạn thường chơi bài binh Ấn Độ và binh sập sám thì những cái dòng máy thấp dòng máy bình thường á thì khi mà các bạn chơi dòng binh sập sám thì các bạn chơi 4 tụ là hết bài và binh Ấn Độ là 8 nhà là hết bài ha thì những cái máy thường á thì cái khi mà các bạn đặt bài xuống các bạn cắt ra thì nó sẽ không báo còn riêng cái dòng máy CVK 700 này nó có một chức năng rất là đặc biệt là khi các bạn đánh bài đặt bài ra họ kinh ra kinh còn vài ba lá thì nó vẫn báo cho các bạn biết ha thì đó là một tính năng rất là đặc biệt của con máy CVK 700 này thì bây giờ mình sẽ giới thiệu và test cái con vòng tay này khi mà kết hợp với con máy CVK 700 này cho các bạn xem là nó báo bài có nhanh không có nhạy không ha thì mình sẽ vào mật khẩu nè bấm vào thì à, so với những cái à, máy đánh bài khác á thì cái con máy CVK 700 này thì mình cũng chỉ bấm thêm một phần ở trong cái cái mục này thì là mình bấm vô chuyển đổi từ kênh camera từ máy ảnh gốc qua máy ảnh không dây máy ảnh gốc là khi mà các bạn chơi trên con máy này thì là máy ảnh gốc còn máy ảnh không dây là khi các bạn chơi cái vòng tay này là vòng tay gọi này gọi là máy ảnh không dây chúng ta bấm vào và chúng ta bắt đầu trò chơi thì ghi vào sòng chơi á thì tất cả những cái âm thanh tín hiệu nó đều báo lên một cái tai nghe bluetooth siêu nhỏ này đây là một cái tai nghe bluetooth siêu nhỏ chuyên dành cho máy cvk đây tai nghe này là tai nghe khóa tần sóng khi mà các bạn vào sòng thì không có sợ bất kỳ một ai là bắt sóng của điện thoại các bạn được nha đây là cái tai nghe siêu nhỏ mỗi một cái máy đánh bài nó sẽ có một cái tai nghe riêng ha thì khi mà các bạn mua máy hoặc là mua bất kỳ những cái dụng cụ bên cơ sở của mình đều được nhân viên họ tư vấn cho các bạn thì bây giờ mình sẽ test cái vòng tay này thì cái vòng tay này nó có sẽ có pin các bạn cần bật nắp này lên gắn viên pin vào thì khi mà các bạn mua hàng á thì mình sẽ cho các bạn hai viên pin hai viên pin này thì các bạn đánh trong vòng thời gian từ một tiếng máy tới 2 tiếng đồng hồ thì nó mới hết pin nha thì à, về vấn đề pin thì các bạn không cần phải lo hết pin thì các bạn sạc khi mà các bạn mua hàng sẽ được nhân viên họ hướng dẫn cho các bạn cách sạc pin cách sử dụng một cái vòng tay này chi tiết và cụ thể nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn cái máy chủ này là máy mới nên là khi mà các bạn uh, chơi á thì uh, máy của các bạn thì mua trò chơi vào rồi thì các bạn chơi luôn còn cái này mình test cho các bạn nên nó chỉ cho mình test thử trong vòng thời gian 30 giây ha cái vòng tay này á nó sử dụng công tắc tự động để giúp chúng ta tiết kiệm pin hơn thì bây giờ mình lật này đây thì camera nó sẽ bật còn mình ngửa lại là camera nó tắt nè các bạn nhìn cho máy chủ sẽ thấy nha đây bật nè tắt nè sẽ tiết kiệm pin cho mình hơn là mình chơi khoảng thời gian 2 tiếng trên 2 tiếng luôn nha thì đây mình sẽ test cho các bạn xem nhé đây camera này bật này mình gắn lại pin ha pin nó bị nóng rồi à. pin gắn của pin tháp test cho bạn xem nhé đây đậy nắp lại là được nha đây thì khi mà các bạn nam nào mua về á tay các bạn bự thì bắt các bạn đeo vô á thì nó sẽ vừa vặn với cái tay mình cầm bài nó sẽ báo rất là nhạy ha còn mình tay nữ thì nó hơi nhỏ về các bạn đây tùy tay các bạn nha tay nào mà nhỏ thì các bạn về có thể thâu dây hoặc như nào đây nó có phần để để các bạn thâu này ha thì đây là bài bài thì lúc nào cũng phải đi theo máy và đi theo cái ờ, bộ này ha chứ không phải là bài chợ mà các bạn có thể chơi được đây là bài mã vạch bài ca xanh thì đây là một bộ bài phổ biến ở Việt Nam thì ở những sòng sới nào các bạn có thể chơi những cái loại bài nào khác á, thì các bạn cứ gửi cho mình xem cái mẫu bài thì mình sẽ cung cấp bài đó cho các bạn nhé đây mình sẽ test cho các bạn xem vòng tay này báo bài cực kỳ nhạy nào khi các bạn đặt bài xuống ai kinh cắt như thế nào thì tùy ha đây các bạn cầm lên là máy nó sẽ báo này ha đây cực kỳ nhạy nhá nè cầm bài lên nào Máy 34 tương ứng với nhà số 4 là nhà có điểm số lớn nhất Nhà 4 là nhà này nè 3 điểm Nhà này 3 điểm này nha Bù nè, cái này 3 điểm Vòng tay này rất là nhạy nha Bó bài rất là chuẩn xác Đây Cắt trên này thoải mái nha Cầm bài lên tay nó sẽ báo nè Nè Nè máy báo hai tương ứng với nhà số 2 là nhà có điểm số lớn nhất mình chơi bài liên bốn người chơi hai chín nút nè đây một nút và đây 6 nút đây 8 nút nha nè các bạn cứ cầm bài lên tay nó sẽ báo này ha quen rồi thì chúng ta cầm một tay là báo luôn đấy nè cầm nào hướng nhà số 3 sẽ là nhà có điểm số lớn nhất các bạn chia nào nhà số 3 7 điểm nào nhà này 6 ờ, điểm 3 điểm và một điểm ha mình sẽ test các bạn xem một ván nữa nhé cứ đặt bài xuống ai kinh thì kinh kinh sao kiểu sao thì kinh ha thì khi mà các bạn cầm bài lên thì máy nó sẽ báo cho các bạn biết là kết quả nào ha cầm hai tay cũng vậy nè ha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 thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào á thì các bạn cứ lên trực tiếp cơ sở đó để được xem hàng và test hàng trực tiếp ok thì các bạn lấy về sử dụng nha còn bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thời gian lên trực tiếp cơ sở thì các bạn có thể cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha còn à, thắc mắc cần hỗ trợ gì thì các bạn cứ alo cho mình ngoài những cái phụ kiện máy đánh bài hoặc là kính nắp chồng thì bên mình còn bầu cua sóc đĩa tài xỉu và game thì à, cần cái gì thì các bạn cứ alo cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình